yêu cầu là vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị các hàm số. Hàm số thứ nhất đó là Y bằng trừ X. Các em tập trung đây cho thầy. Nhá, ví dụ một của thầy này. Thứ nhất câu A của thầy là Y bằng trừ X. Y bằng trừ X là một dạng đồ thị Y bằng AX với A của thầy bằng trừ một là khác không. Cho nên là đồ thị hàm số luôn luôn đi qua góc tọa độ thứ nhất là chúng ta có là đồ thị hàm số y bằng trừ x là đi qua đi qua điểm O có tốc độ không không đi qua góc tốc độ thứ nhất là như thế thứ hai là ta có này với x bằng 1 thì suy ra y có thể bằng trừ 1 vậy đồ thị hàm số y bằng trừ x là đi qua điểm O có tốc độ là 0 0 và điểm A có tốc độ là 1 và trừ 1. Được chưa? Và để để vẽ được đồ thị này thì đầu tiên là chúng ta vẽ một cho thầy một cái hệ trục trước. Để chúng ta có một hệ trục tọa độ như thế này.